Hi, Vĩnh chào tất cả các bạn đến với video của mình và video của mình, sẽ làm về Unbi chap 1042 và mình là seller tab này và nó ra một số thông tin mà người ta người ta cung cấp cho cho trên cộng đồng mạng và bây giờ mình sẽ làm một video nha. Và chap 1042 có tên tựa đề là người chiến thắng không cần bào chữa. Thì đầu tiên đầu tiên thì là nói về hình ảnh Kaido á, là chiến thắng là chiến thắng dù à, tiểu nhân hay là quân tử thì chỉ cần thắng là được không cần phải lý do này lý do nọ và cảnh đầu tiên là ít ít rat ít đại và và bay vô đánh cb0 và và lúc đó cb0 dùng dùng dùng sigan đánh cho ít rat ờ, thập tử nhất sinh bây giờ ờ, chỉ còn một phần trăm sống sót sang ờ, thông tin thứ hai thì là ảnh Luffy đánh với lại Kaido Sang trang sau là trận chiến giữa Luffy với Kaido. Đồ biết thời gian của Gear 4 Smartman sắp hết. Hết à, Luffy tung chiêu Gomu Gomono Ovid Gonkun đánh thẳng vào Kaido thì Kaido cũng tung ra một chiêu Horai Hake đáp trả lại lại và sau, ngay sau khi va chạm thì xe, tên Shibby không nhảy vào giữa hắn dùng thiết khối khóa cứng cơ thể thể mà giữ chặt chặt tay Luffy và Luffy chỉ kịp kêu hả và ăn chọt đòn Kaido và Kaido không không dừng động đồng vị trí vì nó quá nhanh với lại và Kaido ra tay một cách rất là tàn nhẫn và Kaido cũng bị sốc và nhớ lại giao đấu với lại Oden Oden cũng có kẻ xen ngang vào cuộc chiến của giữa của Oden với họ và làm cho Kaido đô đánh chiến thắng Và Luffy đã bị trải sòng trước mặt Đức Đức bị Kaido cho ăn chùy mới đây và à, đây chỉ là mới là thông tin nhanh chấp tơ 1042 cảm ơn các bạn đã xem video và xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau nha và có một thông tin mới đó, đó là tuần sau có chuyện